vừa đôi tám xinh như bông hồng đang hé lung linh trong ánh nắng vàng em mang theo ngàn tia nắng long lanh cho đời cuộc sống trong tôi em là ánh trăng rằm để rồi lòng tôi ngỡ ngàng đánh thức biết bao ơn tình đời còn màu xanh thắm mà lòng còn lạc lối đam mê ngây ngất giữa trần gian đẹp tựa nàng tiếng sáng trần ánh mắt chưa tràn ân cần xin chào tình tôi đó bóng bềnh cùng lan gió anh mong mai có em bên đời thơ ngây em vừa đôi tám xinh như bông hồng đang hé lung linh trong ánh nắng vàng ngàn tia nắng long lanh cho đời cuốn sóng trong tôi em là ánh trăng rằm để rồi lòng tôi ngỡ ngàng đánh thức biết bao ân tình đời còn màu xanh thắm mà lòng còn lạc lối đam mê ngây ngất giữa trần gian đêm tựa nắng tiếng sáng trời 骄傲。 để rồi lòng tôi ngỡ ngàng đánh thức biết bao ân tình đời còn màu xanh thắm mà lòng còn lạc lối đam mê ngay gắt giữa trần gian bao ân tình đời còn màu xanh thắm mà lòng còn lạc lối đam mê ngây ngất giữa trần gian đẹp đưa nàng tiên sáng trần ánh mắt chứa trang ân cần xin chào tình tôi đó bồng bềnh cùng làn gió anh mong mai có để rồi lòng tôi ngỡ ngàng đánh thức biết bao ân tình đời còn màu xanh thắm mà lòng còn lạc lối đang ngày ngày ngất giữa trần gian